chào các bạn Tôi là huấn luyện viên yoga Thu Min Hiện nay là giám đốc trung tâm Min Center Tôi đã có kinh nghiệm giảng dạy yoga dành cho mẹ bầu Yoga giảm cân và yoga trị liệu tự nhiên Giống như các mẹ đang ở đây, tôi cũng đang mang thai 5 tháng Và đây là bé thứ hai Bé yêu thứ hai của tôi rất khác với cả lần mang thai lần đầu tiên Lần đầu tiên của tôi 9 tháng liền tôi bị ốm nghén và giảm cân Ừ, luôn luôn nhợt nhạt và mệt mỏi nhưng với sự đồng hành của yoga trong 5 tháng này tôi hoàn toàn không cảm giác cố nghén hay là mệt mỏi hay là không có năng lượng nữa bởi vậy tôi cảm nhận được yoga sâu sắc đến với các mẹ trong 9 tháng 10 ngày mang thai ở đây tôi sẽ đồng hành cùng các mẹ trong khóa học yoga dành cho mẹ bầu mẹ khỏe mạnh, con an nhiên. Chắc chắn là các mẹ sẽ thắc mắc rằng yoga mang lại lợi ích gì cho mẹ và bé trong 9 tháng 10 ngày này. Yoga Tình Hương đã là một môn nghệ thuật khoa học giúp cho cân bằng cơ thể và tâm trí. Đối với các mẹ trong 9 tháng 10 ngày mang thai, cảm giác lo âu, sợ hãi, luôn cảm thấy tủi thân, vậy thì yoga giúp cho cơ thể bạn uh, mềm mại hơn, không bị gồng cứng, dẻo dai hơn, tâm trí được cân bằng, giúp cho bạn sẽ dễ dàng kiểm soát được cảm xúc, không nóng giận, bớt cáu gắt, và lúc đó sẽ đón nhận tình yêu thương của người thân dành cho mình dễ dàng hơn. Trong khóa học này thì Thu có đưa đến cho bạn các bài tập với dụng cụ hỗ trợ như là tạ, như là khăn. Bên cạnh đó, người thân yêu sẽ hỗ trợ các bạn tối đa nhất bằng những động tác cơ bản nhất để người chồng kết nối với người vợ à, trong quá trình này và người bố, người mẹ cùng con yêu cùng tập yoga khỏe mạnh hơn. Khóa học được Thu Minh thiết kế hết sức linh hoạt, cơ bản, hấp dẫn và an toàn được thiết kế theo lợi ích theo thời kỳ, giai đoạn, chu kỳ từ tháng thứ nhất đến tháng thứ 9. Giai đoạn từ tháng thứ nhất đến tháng thứ ba, các mẹ chỉ cần luyện tập khí, hít thở cùng với sự giảm ờ, căng thẳng, mệt mỏi, chứng buồn nôn, nghén. Giai đoạn thứ hai, các mẹ khỏe mạnh hơn, có thể làm được nhiều tư thế hơn thì bài tập được nâng cao hơn. Nhưng đến giai đoạn cuối chúng ta lại cẩn thận, nhẹ nhàng và lúc đó chỉ cần tập cho uh, xương chậu mềm mại hơn và khớp háng được linh hoạt hơn như vậy 9 tháng 10 ngày các bạn không còn lo gì nữa cơ thể bớt căng thẳng và tâm trí luôn luôn cảm thấy nhẹ nhõm vậy thì còn chần chờ gì nữa hãy đăng ký ngay khóa học để cho chúng ta cùng bình an hạnh phúc khi lên bàn đẻ mẹ tròn con vuông xin cảm ơn namaste